Trời ơi Tôi không hiểu á Hai anh em bước vô cái hội thần linh đó làm cái gì nữa luôn á Biết cái hội đó hội xấu xa không Cái hội đó là chiên lường gạt dân làng đó Em thấy cái hội đó cũng thú vị mà Có đâu thú vị vui mà tao thấy vô đó dân làng nhóc trơn á rồi hô hào sen linh linh địa linh linh rớt xuống trình vẫn còn chinh cái gì vẫn còn xinh sao nghe bà ngoại nó mà nói vẫn còn chinh bậy tao bạ không à nói chung là anh không muốn hai anh em vô cái hội đó ủa nhưng mà bây giờ mất đường cùng rồi thì bắt buộc phải vô thôi lúc nãy tôi đã làm vật thế thân rồi tôi chấp nhận tôi chạy ra cho hàng đó bắt nó quýnh như một con thú nè tại sao không trốn đi nè anh làm ơn động não giùm tôi đi anh làm vật thế thân kiểu gì á người ta phát hiện ra không phải là cái người mà họ tìm họ phải vòng lại họ tìm tụi tôi thôi người động não là em á nói chung tóm lại á là anh không muốn hai anh em vô cái hội đó sao cố chấp quá vậy nói hoài không nghe đụng tới gây lộn đụng tới gây lộn mà, bởi gì chia tay đúng rồi ừ chia tay chia tay chứ tôi cần á tôi muốn à à chứ tôi muốn à à à à à hai đứa mình không quen nhau hả à. ừ ủa sao tao không biết quen nào ai thèm quen cô hả trời anh nghĩ tôi thích quen anh hả Đâu xù trời ừ đàn ông vậy á đầu xù đầu xù đầu xù làm sao đàn đầu xù xù xù xù nhưng có xù á trời ơi làm như tôi sinh ra để ngồi nghe hai đứa mày chứ lộn mình sao á chửi từ trên đầu tôi chửi xuống vậy á cái đầu tôi thể thờ ông bà mà anh không thấy hả cố chấp như vậy đó đừng nói chuyện với tôi nữa cái trường toán là theo tôi làm gì nè anh thấy không tôi đứng trước anh nè đừng đi theo nữa cho mệt thiệt chứ tối ngày nghe chữ lộn hoài hey, hey. Gì vậy nó cái gì Dì cũng thấy vậy đó Tụi nó đi rồi gì nó lớn lại đi À quên nữa Dì cũng thấy vậy đó Thì đó Con cũng nghi có chuyện gì rồi Hai cái đứa này Hình như tụi nó có gian tình với nhau thì phải Đúng là gian phu gian phụ mà Trời ơi Dùng văn từ gì kỳ vậy con gian phu dâm phụ là để dành cho những người ta có chồng có vợ rồi mà ta gian díu với nhau gọi là gian phu dâm phụ còn tuổi này là trai đơn gái chiếc mình phải gọi là à, tụi nó yêu nhau tụi giấu giếm gọi là có gian tình đó đúng rồi yêu nhau mà giấu mẹ rồi giấu anh hai nữa ừ. đại bàng ở đây nha để chia sẻ đi thu thập thông tin về cung cấp cho đại bàng yeah thiệt tình luôn á màu mè chi không biết muốn cái gì á nhà nói đại đi hẹn ra đây làm chi tôi thui tôi lùi rồi Phi Tin nhắn ghi là Em muốn nói chuyện riêng tư với anh Không thể nói chuyện ở nhà được Ai cha Căng à căng à Định quay lại với thằng Lâm này hả ta Ok anh sẵn sàng cho em một cơ hội để quay lại ra đây đi nào Đưa ra Dạ Cái gì mà tối thui vậy trời <clears throat> Muốn gì nói đi nha Tôi không có thời gian đâu đó Này em ra đây chi vậy Cái gì Muốn nói gì nói đi Ai hẹn ai Nè nè nè nè nè à, Anh xin lỗi à, em đã chấp nhận em xuống nước em nhắn tin cho anh hẹn ra đây rồi thì bây giờ anh sẵn sàng anh cho em một cơ hội muốn gì cứ nói thẳng với anh đi anh vừa nói gì vậy trời tự biên tự diễn luôn anh tự nhắn tin cho tôi hẹn tôi ra đây Sao bây giờ đổ cho tôi hả anh nghĩ gì vậy có cần phải vậy không em anh mới là cái người có cần phải dạy không anh á em bị khùng hả anh mới bị khùng á anh nhắn cho em hồi nào anh nhắn cho tôi chứ em mới là người nhắn cho anh tin nhắn còn trong điện thoại nè nè nè nó nằm ở chỗ này nè nha tin nhắn của tôi cũng còn trong điện thoại kìa Đồ đen tao coi Phát hiện bây giờ Muốn nói lại tình xưa đúng không? Cái gì? Nói lại tình xưa hả? Muốn quay lại đúng không? Cảm giác hối hận khi chia tay một người đàn ông hoàn hảo như anh chứ gì Anh đẹp trai quá mà Ga lăng nữa Về đây gặp anh chịu hết nổi rồi đúng không? Nè tôi thấy anh bị ảo tưởng đó anh nghĩ sao vậy dù cái chia tay đi chăng nữa tới giờ tôi không bao giờ có ý định quay lại với anh cổ tụi nó căng dữ nha còn nói rồi hai đứa nói như chó với mèo vậy hết rồi hẹn nó ra việc cái kế hoạch của mình rồi sao đây bây giờ gì ra tay đi bắt nhốt hai đứa vô chỗ đi để coi bắt bắt vô chỗ mắt con cắn nhau nữa kệ nó cắn liếc nó thương nhau à. xin lỗi à chắc tôi cần để quay lại quá ha thiệt lúc nãy á tôi thấy cái tin nhắn tôi còn cho cơ hội và bây giờ nói thẳng vậy rồi rồi khỏi luôn đàn ông một khi đã đi rồi không bao giờ quay xe tại sao không chịu quay xe ủa ủa thì con không thích quay xe lại thì thôi ừ. bắt nó sao mẹ có ở đây bắt nó đi gì ờ. quay xe bắt nó đi vậy sao vậy làm gì vậy hả dạ dạ dạ giả dạ, bộ đụng con kìa mà nè nè anh đứng giữa đường tôi đi ngang qua tôi muốn qua gì thì phải đụng anh rồi đúng rồi ủa tại sao không nói một tiếng à, à lâm ơi tránh ra cho mình bước qua cái được không lâm tại... đâu nè không hả không né được không xin nha xin còn cái chuyện cho của tôi là tôi thích cho không nè không chịu quay xe công an bắt à nói chung con tóm lại con nói với mẹ vậy nè con nói thẳng luôn á mẹ cũng thừa biết rồi đàn ông có câu một khi đã bước đi rồi đâu không bao giờ ngoảnh lại trời ơi coi như là kế hoạch con với gì bày ra Th Hả? Ừ. À Gì vậy không biết thì tại vì vì ờ, với lại ờ, đức nè tò mò biết chuyện của hai tụi bay muốn như thế nào mà nè bây giờ kể đi tại sao xảy ra cái chuyện như vậy nói chung tóm lại là con không có thiết tha gì để mà nhớ lại chuyện hồi xưa cả trời ơi dạ nếu đã như vậy rồi á thì con cũng không có muốn nhắc lại chuyện xưa đâu tụi con chia tay rồi thì nói lại tình xưa không vậy tôi nữa. không cần nói lại chi ai mượn tao nói vậy ừ. anh nhớ nha nhớ như vậy anh nói cho Giữ nó lại đều. Giữ lại Không cần à Ê, đứng lại Chó này còn con mèo này Tôi muốn mày rồi Đúng là chó với mèo Anh dạy em của anh kìa Đi theo tao Đi Dương, Dương, Dương Đứng lại nghe gì nói nè Dạ, sao vậy vậy? Ngồi xuống đi Ngồi xuống Dạ Sao con với làm chia tay vậy? Nói cho dì biết đi Dạ Đi, có gì dì xin con đó Thôi mà chuyện nó qua lâu rồi Con nói cho dì biết đi dì xử chứ Lỡ nhân Lâm nó làm điều gì nên lỗi Khiến cho hai đứa phải chia tay Thấy không? Nói đi con à, Hay là hai đứa có sự hiểu lầm Hay là có khúc mắc gì ở đây Dạ Cái chuyện tình của tụi con chia tay á Nó kỳ cục lắm Anh có một bất ngờ dành cho em định dùng chiêu cũ hả em có mắc lừa đâu nha với lại á ở đây đông người lắm nè nè nè nè cái thằng cu này nè thông minh nhiều trò lắm không thể nào mà một chiêu xài hai lần được mà anh cảm giác hình như là nhớ cái nụ hôn này lắm đúng không ai mà thèm anh nói thiệt anh có bất ngờ thiệt mà bất ngờ gì vậy uhm anh thấy cái nghề make up dạo của em á cực quá à bởi vậy anh xin cho em nghỉ luôn rồi à, khỏi phải đi làm nữa anh nói gì em nghĩ làm bên kia luôn đi anh xin cho em nghỉ việc hả ừ sao anh tự tiện quá vậy anh có biết là khó khăn lắm em mới xin được công việc đó không anh muốn làm cái gì thì anh cũng hỏi em một tiếng trước Trời ơi, mắc mới gì? Cần gì phải hỏi hả em? Nè, anh thấy nè, cái nghề make cúp dạo của em vừa cực khổ, vừa bèo nhèo, vừa không kiếm được tiền Nghĩ tôi đúng rồi Ý của anh là anh đang kinh thường công việc của tôi đó hả? À. Ý của anh á là công việc của tôi không xứng đáng với anh chứ gì? Không phải vậy, chẳng qua là anh sợ em cực thôi Anh thôi đi Anh sợ tôi cực Hay là anh sợ mất mặt với anh Nếu vậy á Tôi anh chia tay đi Cái gì? Em mới nói gì vậy? Chia tay hả? Đúng Ok Nếu đối với em á, nói hai chữ đó đơn giản như vậy Chia tay thì chia tay Ủa, anh ơi Chừng này anh dọn tới Đồ nghề chuẩn bị xong hết rồi đó nha Mà công nhận á, bạn gái anh có số hưởng thiệt Được bạn trai thuê nguyên cả cái tiệm này để mở salon make up Ồ, ghê ghê ghê Tôi không có bạn gái Ủa chứ bữa anh nói anh thuê cho ai tôi khùng quá tôi muốn nói gì tôi nói kệ tôi đi ba cái thứ đó không đáng là bạn gái của tôi ủa rồi giờ có thuê không chắc chắn là không rồi trời trời trời trời ủa cái thứ gì trời không phải là thứ bảy chủ nhật nè em gái của anh cứng đầu lắm Dạ Đêm nay Tôi quyết định là tôi phải nhậu cho quéo với anh luôn mới được à dứt cái nữa đây không biết thằng này nó giống ai mà nó ích kỷ với nó xấu tính gì không biết nữa chị nghĩ cái chuyện đó không có gì mà nó làm cho to chuyện lên vậy chỉ cần cái nghề đó không xấu cái nghề lương thiện thì đó là cái nghề rồi à, nhậu tôi muốn ờ. nhậu đưa tôi về làm cái gì trời, trời, rồi, rồi rồi rồi ngồi xuống đây ngồi nhậu ơi sao mà nó xỉn dữ vậy không biết được nhậu tôi chừng có chừng ôi trời ơi làm cái gì vậy không biết nữa ô trời ơi ôi trời ơi ui da cái gì vậy trời ui da hình như cái lưng mày đau quá con ơi dì bị sao vậy ờ dì đau quá ủa sao đúng đúng chắc, lúc vậy vậy chắc bệnh cũ gì tái phát rồi có gì cũng lo cho nó giùm cho gì nha dì vô trong dì nghỉ chút đó ủa đất ơi hình như con xỉn quá phải không được Không Ôi trời đất ơi tội nghiệp Thôi đi vô trong con Dì pha nước chanh cho con uống nha Nha Vậy vậy vậy hả? Đ đây mới là con ruột của dì nè Thiền Đức nó cũng là con gì vậy Không anh con để con lo cho Thôi kệ nó để tao lo cho nó như mẹ Sao mọi người Anh hai Được dạ. Anh hai anh hai đỡ lâm vô phòng giùm em đi chứ sao em kia cho nổi buồn ra tôi xỉn rồi giờ mày cũng muốn lần nữa vậy này cứu em đi mà buồn ra gì để gì pha nước chanh cho nó uống nó xỉn quá rồi nè rồi vào đây rồi tôi muốn nhậu nữa cái gì vậy trời dương dương dương à gì tại sao em lại đối xử với anh như vậy hả dương em có biết là anh thương em nhiều lắm con Dương Khoảng thời gian vừa qua Là khoảng thời gian khủng hoảng nhất cuộc đời của anh <laughs> Nhiều lúc Anh nhớ em nhiều lắm anh muốn cầm cái điện thoại lên anh gọi cho em kìa để nói một tiếng xin lỗi nhưng mà sĩ diện của thằng đàn ông không có cho anh làm việc đó dạ, đau tay dương à thôi đi vô ngủ đi thương anh không vậy hả thôi mà biết rồi mà dương đừng có đập tay đau mà tại sao tia tay xong em không một tin nhắn không một cuộc gọi điện thoại hỏi thăm là anh có khỏe không hả dương trời ơi thiệt luôn á đừng có bỏ anh nha dương trời ơi dương nè sao đây ạ à? ông mà xỉn dữ à nó nữa hả à, dạ ôi dồi ôi dồi bà hành hạ tôi hành gì thì bắt tôi nguyên đem thức cách ở đâu Tôi cũng quên thôi Ai gọi vậy? Ờ, người ta gọi tôi đi bắt cấp Tôi đi á Ê Gì? Tối qua làm gì tôi không hả? Anh bị công hả? Làm gì đi Tôi đi á Lãi không luôn được rồi Như ta đã nói từ trước Để tỏ lòng thành kính với thần linh Chúng ta nhất thiết Phải xây một cái đền thờ Để thờ cúng các ngài Ta đề nghị Tất cả chúng ta Phải đóng góp tiền bạc Đất đai Để cho việc xây đền được tiến hành được nhanh chóng Ai Hoặc vì một lý do nào đó Cố tình Làm cho việc xây dựng trở nên chậm trễ thì rất có thể tai họa sẽ ập xuống cả cái làng này thầy nói chí phải nha dạ thưa thầy sao dạ thầy để đưa con nghĩ lại nha thầy nha dạ dạ còn con ờ, chắc không được quá thầy Sao Tại vậy? cái miếng đất đó đó là chồng con để lại làm của hồi môn cho con gái của con Cho nên ờ, con con không đụng vô được đâu thầy bà này tự nhiên từ chối thầy cái rẹt vậy à đúng rồi đó thần linh sẽ dòm ngó tới bà mà muốn nói cái gì bà phải suy nghĩ cho kỹ chứ nói tào lao không có suy nghĩ gì hết trơn á phạm thượng tới thần linh rồi dạ cho con hỏi một câu là gì nữa à ví dụ như bây giờ thầy à, xây đền thờ thần linh đúng không thì à, ai là cái người quản lý đất ở đó à thì đương nhiên là là thầy thay mặt cho thần linh để quản lý chứ còn ai nữa trời ơi thầy tốt như vậy luôn á hả ừ ồ thầy phải hy sinh ôi trời thầy thầy thầy hy sinh hả ừ. thầy hy sinh bản thân mình mà cuối cùng á thầy có ba lô đất luôn Đấy. nè mấy cái đất đó là của thần linh chứ đâu phải của ta đâu mà người nói ừ. nói bậy không mà nó bậy nó bạ cho thầy không à nghĩ kỳ vậy đúng rồi đó ai mà dám ăn cái, cái đất đó trời đánh chết á đúng rồi thầy chỉ ờ, quản lý thai cho thần linh thôi đúng rồi nói bậy à, thôi, thôi, thôi, thôi, thôi, thôi, thôi. đừng có bàn luận nữa mấy người phải nhớ đừng có gì một người mà có thể gây tai họa cho cả cái làng này chấm dứt ở đây mọi việc ta đã quyết rồi hôm nay là ngày cúng thần linh pha trà cho thần linh uống lẽ dạ yeah. Không phải người Nhỏ này Con á hả? Ồ, thơm quá Quá Thơm quá chưa Đây là loại trà đặc biệt Để dành dâng lên cho thần linh à. Nhưng mà nhớ Pha trà cho thần linh Phải hết sức cẩn thận Thần linh rất sợ uống đắng ừ. Chính vì vậy Phải tách tim sen ra khỏi trà Ủa? Tim trong này hả? Ê, hey, stop bỏ tay ra pha trà cho thần linh là phải vô cùng tinh khiết để cái tay vô đó là xúc phạm thần linh hiểu chưa rồi lấy cái gì mà con con con lấy cái tim sen ra nhíp nhíp ở đâu thầy làm gì có nhíp ở đây Đã. Hả? Trời ơi, ôi, ảo thuật vậy Có sẵn luôn á hả? Trời ơi sao giống gầy hàng quá vậy Mọi việc thần linh đã an bài Phản đối cũng vô hiệu thôi Lo mà nhiếp hết đi nghe đa, Theo thầy Dạ sống không thấy cái tim nào đâu trơn trời đó kìa đó kìa con kìa trời ơi cố gắng lên con cố gắng lên con cố gắng cố lên kia kia kia kia mình tỉnh mình tỉnh mọi người làm cô hồi hộp quá đây nè đây nè đây nè đây nè bên này bên này bên này bên này yeah giỏi quá vuông giỏi quá con ơi vàng lên mái tóc thề ngõ hồn dân tai anh ruột đi đâu đó anh ruột anh ruột hai mày muốn gì anh ruột bình tĩnh, có muốn làm gì đâu Ai ruột thật với mày mày? Anh ruột mau quên quá à Bữa mình mới gặp nhau mà Gặp mày nào? Gặp bữa quán cà phê đó mình tính gầy xong rồi mà bị mấy thằng âm binh nó phá đám đó À, mày là cái thằng lùng bụng bự hả? Còn mày là cái thằng chân bò, đầu vàng hả? Nói Em chăn vịt mà Hai cũng vậy, đánh lộn hả? Nói, lớn rồi đánh lộn làm gì đây cả Chơi bầu cua sau này cũng chơi bầu cua vậy thì tết nhất chơi bầu cua cho kiểu nó có người cua với có bầu bầu bì gì mày ba thằng đàn ông bầu bì gì miệng mày mày tao không thích chơi bầu cua cái này là trò con nít mình lớn thì chơi trò người lớn đánh bài không ok anh ruột thích thì em chịu mày có bài không dạ không ạ mày có bài không không ạ tao có nè Ồ. Trời cái này làm chắc tới sáng mai mới xong quá Thôi mọi người ở đây Con đi ăn đám hỏi Ủa, ừ. Ủa đám hỏi ai vậy Đám hỏi ai vậy Ủa con chưa kể mẹ nghe hả Chưa Cái thằng bồ cũ con hồi xưa bán tiệm vàng đó Nó chê con của mẹ xấu quá Cái nó quen viên nhỏ bán hộp xoàn Ủa mà bây giờ tự nhiên nó gửi thiệp cho con qua nhà nó ăn đám hỏi Ý là nó dặn mặt con hay gì à, Mẹ nhớ rồi Trời ơi, cái thằng đó nó tưởng nó đẹp hả? Nó xấu quá à Rồi bây giờ lấy con vợ cũng xấu quá luôn à. Đặt tự hào Trời. Em dạ. Trời ơi, em đi đám hỏi của người yêu cũ hả? Vậy thì em phải tân trang lên, em phải mắc cúp lên cho đẹp lòng lộ luôn Cho nó thấy vậy nó hối hận luôn Đúng rồi, chặt tan nát con cô dâu luôn Đúng cho chú luôn. Đúng rồi đó con Thôi, không được, không được Em cũng biết là tay nghề của chị là mất cúp sao rồi đó Nhưng mà bây giờ này em nhìn đi chị đang á hả lượm tim sen rồi cho nên là chị không có làm cho em được đâu ừ. hẹn em lần sau ờ. nha hay là con làm mặt cho con của cô đi đám hỏi đi tim sen để đó cô làm cho theo chị trời ơi dạ cái đứa nó dễ dạ. thương gì ừ, dạ. đâu quá con đi đi đi đi để dạ. lượm lượm lượm tim sen lượm tim sen phụ phụ phụ nhanh nhanh nhanh vượt xào bài chế bài nữa mày chị nhanh đi anh mày đặt nhiêu hết tẩy hết chân bèo quá vậy mày thấy nhiều ăn nhiều không đặt lá cây như vậy đặt tiền mày <clears throat> không ăn gian nha ngon rồi đó ba tiên ba tiên ba tiên lên lên người đi lên người mày lật trước đi mày lật đi là đi là đi tàu hốt mày làm đi mày làm đi bị quá lắm rồi ban ngay, ban mặt mà mày dám đến bài hả hả con đâu đánh bài đâu chú con đánh bồ cua mà chú ấy lắc bồ cua đi đó là hình thức cờ bạc đi đi lên thả với tao hết kéo lên à, cô phượng phượng đâu cô phượng đâu mày điên hả cô phượng mấy đứa này dám gạt luôn người lớn quá nó luôn chạy mà quên tiền luôn tôi nói cho bà nghe nè mai mốt mà bà có đổi ý bà hiến đất cái thần linh hả tới lúc đó hả chưa chắc thần linh đã chịu nhận đất của bà tôi nói cho bà biết á ờ. nhưng mà nhà tôi thiệt tình là không có gì đáng giá ngoài cái miếng đất đó làm của hồi môn cho con trinh sao có thể nói hiến là hiến được trời ơi mọi người thử đặt mình vào vị trí của tôi thử coi khỏi hiến đi cô đừng hiến cái gì mà thiên thiên thiên hả thiên ai ai thiên đâu có ai thiến đâu đâu rồi nói ai thiến thiên ai đâu rồi ấy đâu thầy nói là hiến đất á thôi ồn ào quá là ồn ào mấy người không sợ kinh động tới thần linh hả còn cô này từ ngày cô xuất hiện á là cái hội này lúc nào cũng mất đoàn kết cũng lũng cũng không một ngày yên ổn làm sao hả Ồ, ôi gì ngộ vậy thầy thầy ơi thầy ừ, thầy sao vậy tự nhiên thầy bày vẽ ra bắt xây đời này kia làm ảnh hưởng tới tài sản của tất cả mọi người ở đây liên quan gì mà đổ thừa cho con thầy làm việc với thần linh mà đổ thừa con như vậy á là kỳ à nha à, đây đây đây đây đây trời ơi là trời nhưng mà tôi xây cái đền này đâu phải cho tôi Tôi xây là vì an nguy của cái làng này Hả? Đuổi có ờ, tai họa gì ập tới Cô có gánh nổi không? Hả? Mà cô bếp xếp hoài vậy Hả? Con chỉ nói sự thật thôi chứ bếp xếp gì Mọi người nghĩ nghĩ nghĩ thử coi con nói đúng không? Chết rồi thầy ơi Chết Vụ gì? Thầy ơi. Vụ chết, gì hả? Chết rồi Chết rồi Vụ gì? chuyện lớn lắm Gà trong làng mình đột ngột chết nhiều lắm hả hả hả gà gà gà nhà ai vậy gà nhà chú á trời đất hả ủa cô gì ấy sao dạy dọc quá vậy xuống xuống sao đi tự trận vậy vậy cũng anh làm em nhảy xuống đây là chết đó đau đau nhảy xuống đây là chết vậy sao ai cũng muốn làm tôi đau hết vậy có chuyện gì mà cô tự giận vậy anh tránh ra đi Có ai cần tôi đâu Người yêu của em á nói thương em Mà bây giờ cưới con nhỏ khác xấu quá à. Bây giờ em đi cưới thằng khác xấu hơn dằn mặt nó Em không có thích trai xấu Anh nói đi Bộ em không dễ thương hả Em dễ thương, em dễ thương lắm á Dễ thương nhất cái xóm này luôn á ha Em dễ thương, dễ thương đừng, đừng cứ giận Anh nói đó. dối Anh buông ra đi Em muốn tự soi lại lòng mình Thần Linh ơi Thần Linh Tại sao không cho con thần linh đâu dưới đây hả bá chứ thần linh gì anh đừng có nói tán bổ thần linh nha thần linh nói nếu mà tôi chăm chỉ cúng bái cho tiền á thần linh để cho em bạn trai á cho tiền thần linh là thần linh cho bạn trai hả vậy cô cho tiền tôi đi tôi làm bạn trai cô cho anh này gì mà tỏ tình đốt cháy vậy đọa quá vậy Vui hả, vui hả <laughs> Anh này, vậy vậy là anh là bạn trai em hả vậy Em vui lên rồi hả ừ. Không tự giận nữa ha Bây giờ mình đi ngang qua đám cưới, nắm tay nhau cho nó biết em có bạn trai mới nha đi. Em khóc cười nhanh vậy Mà, anh, anh đi đi, đi với em, đi nói hoài nói hoài không chịu nghe bây giờ bà muốn à, cả làng cả xã này à, chết chung để bà bà mới chịu á bây gì ơi bây gì ơi cũng dạ mọi người tình hình sao rồi chú dạ chết hết rồi dạ chết cậu lại rồi chú toàn cho con hỏi mấy ngày nay á có ai lạ mặt lẫn dẫn lòng vọng đây không không có ai hết trơn á làng xóm bình yên vậy nè <laughs> chú chú chú vậy là mấy ngày nay nè chú chăm gà chú nuôi gà có dấu hiệu gì bệnh hoạn của dịch cúm không dạ đúng rồi không có bệnh hoạn gì nó còn sân sẩn gì là một bầy gà đang sân sẩn có bệnh là chú bệnh đi nè chú à chú bình tĩnh đi chờ con một xíu nha anh vô coi thử anh đặt cái tên toan chi cho khổ ừ, biết vậy á nín nín đi con toàn nín nín đi con chú ơi gà mẹ gà con gì chết hết luôn hả chú vậy còn chừa lại chú gì, gì cơ chú gì vậy Ừ. chú ơi con tìm thấy cái này nè cái này chắc chắn là có ai tuốt gà của chú rồi con dương là một đứa rất là cứng đầu cứng cổ không dễ gì mà thu phục nó trong một sớm một chiều ngược lại thằng anh của nó lại khác thằng này rất là ngu mình nói cái gì nó cũng nghe hết á vì vậy mình phải thu phục thằng anh trước <laughs> cái chuyện này thì thầy yên tâm đi con đã điều tra rất kỹ rồi thằng đức nó thường xuyên đi ngang qua cung đường này Đúng vào giờ này Thiệt không đó cha nội Thầy không tin hả? Chưa thấy làm sao tin à. <laughs> Đó <laughs> Con làm việc giỏi lắm Tăng lương nha Xong vụ này à, Đức Thầy đi tìm con đây tìm con chị thầy mới vừa được thần linh báo mộng nói rằng con sắp sửa gặp phải chuyện xui xẻo thầy tìm con để báo cho con biết đó là đánh bài bị nhốt ba bệnh đó thầy còn tệ hơn vậy nữa tào lao không tin hả đi đi mày đi đâu đó sao hôm bữa là về em gái tao về em gái nó kìa nó kiếm mày kìa phải no không Mày á, cái thằng quần xà lỏn á Mày á Không phải Thằng mặc quần xà lỏn anh kìa Hả? Mày Này hả? Đúng rồi Mà cậu có về em gái nó không? Không, con đâu có về đâu thầy Nó nhìn nhầm ai thầy, thầy cứu con thầy Cậu ấy à, đã nói là không có về em gái của à, cậu rồi Thôi, chắc là có cái sự hiểu lầm nào đó Mình xí xóa bỏ qua, dĩ hoài dĩ quý nha <laughs> Không có hòa giải gì hết Nếu như ông Bình đó, tôi cho ông đi nhà thương luôn đó Vậy nữa <laughs> Rượu mời không uống Thích uống rượu phạt chứ không <laughs> Yên tâm cái nào sư phụ Khỏi Hai đứa con tránh ra Con về với thầy, thầy ở lại bảo trọng thầy chơi chơi chơi Xong vụ này rồi thì nói chuyện với con Đứng đây coi thầy xử lý nè Tránh ra Tempo là tin lời thầy chưa dạ tin cho con qua bắt tay thầy cái ừ dạ thôi con sợ gì chứ mày đó ừ, đó là khi thầy giận công thôi <laughs> con con mà thầy nhậu lưỡi dê thầy Ý, đi dạ. thôi kẻ tu hành giúp người không cần báo đáp đi về cảm ơn thầy thầy lâu lắm rồi không được về đó nha gì vậy cẳng chân sau vậy ngồi xuống coi coi dạ. Sao bị chày rồi? À, à, từ, từ từ từ Tự nhiên nó nhức quá à Từ từ Rồi bị chày rồi Bị lúc nào vậy? Chắc hồi nãy lui hui trong chuồng gà của chú Toan á Có sưng không vậy? Không em không có sưng Chờ, chờ tí xíu đi Thiệt tình Trời ơi, có chút xíu à, làm gì mà đem nguyên một tuổi như vậy? Ẩu tả gì đâu á Em á nha, không bao giờ biết tự chăm sóc mình hết á sát trùng nè à? Thôi nhẹ xíu à Anh lấy cái, cái hũ thuốc này nè Hũ thuốc nào Đây nè Đây Cái này em xài hoài rồi à. Em cũng đang xài cái kem tạm mi này nè Ê cái này vết thương hở mà xài cái gì Không có Trầy ngoài da hay là bị vẽ ờ, gì đó mình tức lên đó thôi Gì cũng biết á Không sao đâu mẹ Anh làm gì quan tâm em dữ hả à? Quan tâm vậy mà còn bị bỏ bị chia tay á không quan tâm chắc lên đường 8 đời Dương Lâm ơi Dương Lâm ơi Ê, mày đâu? Ê Chạy đâu vậy? Ủa hai đứa mày đây hả? Anh làm gì mà băng ngang vậy mà không không có cảm giác gì luôn hả? Hình như thần linh che mắt tao hả sao á Ê tao nói cho hai đứa này nghe Ông Năm Chum á Ông tài giỏi lắm á Tao đã gia nhập hội ông rồi Trời đất Anh bị gì vậy? Tự nhiên gia nhập hội thần linh của Năm Chum Hồi nãy tao đi ngoài đường á ổng phán tao gặp chuyện không may tự nhiên gặp chuyện không may liền xong ổng cứu tao mày anh hai ơi anh thiệt tình luôn á anh biết là nguyên cái ấp này là tất cả mọi người đều bị lừa bởi nam châm và còn lao đầu vô nữa hai đứa mẹ tin thôi đừng có bán bổ thằng linh bây giờ cái vali của tao đâu đưa đây tao vali gì cái vali của tao đó không có đưa gì hết trơn á anh em đi đâu tao đem qua nhờ thầy mở giùm chứ mày đâu có mở được mày cũng đâu có mở được đâu nhưng mà đem qua đó không có được càng nguy hiểm nữa không có nguy hiểm gì đâu thầy giỏi lắm đưa tay tao đưa đây mà tới nay quá à em nói cho anh biết nha nãy giờ em nhường anh nhiều lắm rồi đó bây giờ anh muốn đem cái vali đi đúng không bước qua xác của em mày nói hoài mày có nằm xuống đâu mà tao bước qua nằm xuống đây cho anh bước qua anh ờ. nói chung là không không có được không có đem đi đâu hết á hai đứa mày nha tao nói rồi không tin nha bán bỏ thần linh đi là thần linh phạt mà thấy gì lượng không gì lượng sao hồi nãy bà đi ngoài đường á bà đi gì đi sững sững cho mà té cái bịch tôi lại tôi đỡ bà đem về bà là không tin thần linh đó thần linh phạt bà đó bả bị như vậy thì đưa lên bệnh viện luôn tự nhiên anh xét về nhà làm gì bác sĩ nào mà chữa được này chỉ có thần linh thôi phải khấn vái trời là trời bây giờ mở miệng ra thần linh hoài luôn à tin cái gì kỳ cục vậy ta ừ. mộng trinh đang chuẩn bị ờ, giấy tờ đất á đem lên cho thầy năm chum á để giải hạn để cứu dì lượng á mộng trinh làm luôn rồi thầy vừa mới xin phép các thần linh xóa hết mọi tội tình giúp cho mẹ con thần linh đã ban phép màu vô cành sen này giờ con hãy mang về đặt ngay đầu giường nơi mẹ con nằm thì tự động bình tĩnh của mẹ con sẽ biến mất thiệt hả thầy ừ tin thầy đi đừng có chần chừ nữa còn bà chần chừ đó hả không chừng kể cả cái cơ hội cuối cùng gặp mẹ con cũng không có vì vậy con phải đền ơn thật linh bằng cái cách hãy ký tên cho cái tờ giấy nhượng quyền sử dụng đất này ký đi con đừng chần chừ nữa con ký mẹ con từ từ khỏe được không thầy Không được Chỉ cần ký muộn thôi Là thần linh cũng sẽ bắt mẹ con đi rồi Chị Bị hãy nhanh chóng ký đi con Ký Ký Ký Ký Ký Ký Ký Nè Hay là bây giờ Con hiến miếng đất Cho thần linh nha mẹ Miếng đất đó là của ba con để lại cho con Mẹ lúc còn sống Không lo được gì cho con hết thì lúc chết đi Phải giữ nó nguyên vẹn cho con chứ Cô nói chuyện giống trăng thấu vậy Có như vậy thì Mẹ mới dám gặp mặt ba con ở suối vàng. Con biết chưa hả Mẹ nói cái gì vậy Giờ mẹ mệnh hệ vậy sao con còn lo miếng đất nữa Con thà là mất miếng đất Chứ sao mất mẹ được Con không nghe lời mẹ hả Con muốn mẹ chết không nhắm mắt đúng không Con cãi mẹ hả Cô bệnh Mẹ con biết rồi Thì không bán đất với thần linh nữa Gì đây Cùi bắp Hả Đồ thầy cùi bắp Lại là con ngựa này nữa Đứng lên Đi về với chị Mà em sắp chết rồi kìa Chết cái gì mà chết Hắn ta đang lừa đất của em đó Anh Lâm đã kêu bác sĩ về Để mà khám cho mẹ của em Mẹ của em không có sao hết Bây giờ em về với mẹ đi Con nhỏ này quá lâu Tránh ra, tránh ra. À, Gì? Liêu liêu hụt rồi Sự đó Dạ Cẩn thận dạ, à, à à, à, à, Thầy ơi à. Đó, đó, đó, đó. Con, con thấy không Đàn bà con gái mình là diễn, giữ như tràng đinh Đừng có tin lời nó Kỹ đi con Kỹ, kỹ đi con Kỹ, kỹ Nè Kỹ gì mà kỹ ông đó Ông mới là thứ đồ lừa đảo Chị nói cho em biết Chị đừng có phỉ bán thần linh như vậy Đúng Cái gì mà thần linh Em nhìn mặt của ổng đi ờ. Ổng á là đang lừa đảo tất cả mọi người Ổng lừa tiền của cái ấp này nè Đừng tin lời nó Ông đó Đáng lẽ cái người không đáng tin là ông kìa Chị Nhưng mà gà sớm này chết hết rồi kìa Cái gì mà sớm này chết hết Chỉ có gà của chú Toan thôi Nếu như mà thần linh trừng phạt á Thì phải là trừng phạt tất cả mọi người Em suy nghĩ đi coi thứ đúng không Nhưng mà, mà nhưng mà thần linh trừng phạt rất là nhiều thể loại Có người bị chết gà Có người bị chết bệnh Mộng Trinh Mộng Trinh cái gì? Vậy chứ mẹ của Mộng Trinh đó Theo ông nghe lời ông có hết bệnh đâu Thì ta đã trị bệnh đây nè Thần linh đã xóa hết tội lỗi rồi nè Nếu ngươi không phá đám Thì chắc chắn là mẹ của Mộng Trinh sẽ hết bệnh Thì nghe lời nó ký đi con Ký lệ đi dạ. con Ký Trinh Em đừng làm liều như vậy Bây giờ em cho chị một ngày đi Chị sẽ làm sáng tỏ chuyện này Lúc đó em ký còn chưa muộn Đừng, đừng có tin lời nó Đi Tin lời thầy Đấy. Nè à, Làm gì hả? À? À, à, làm gì? Đục vô mặt em cái gì? À, à, à, à Trời đất Yên tâm Con còn nhiều lắm gửi là con người Chưa từng thấy Có đứa nào mà chững chành như con Bây giờ sao thầy sẽ biết tay tao Hãy đợi đấy Cái Mendes ơi nghe nè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 vòng tay gia đình giờ về nhà nhanh nhanh nào giờ về nhà mau thôi về quê ăn tết thôi giờ về nhà nhanh nhanh nào giờ là lúc giờ là lúc